Xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tập bài giãn cơ lòng khỏe cuộc sống qua tư thế con thỏ Về lợi ích của tư thế này thì như tôi vừa mới trao đổi chúng ta sẽ làm giãn cơ làm chắc khỏe cuộc sống xoa dịu thần kinh này, rồi làm mở thêm hông này. Về lưu ý về tư thế này cũng như các tư thế khác chúng ta chỉ tập theo cảm nhận của cơ thể của mình nhé chỉ tập theo cảm nhận của cơ thể của mình nếu cảm thấy quá căng hoặc đau nhức thì chúng ta hãy ngưng lại và giảm xuống chế độ tập dễ dàng hơn về cách thực hiện tư thế chúng ta tư thế này chúng ta thực, thực hiện trong tư thế quỳ nhé ờ, chúng ta quỳ hai ngồi trên hai bàn chân này ngồi theo tư thế hùng này rồi đưa hai tay sau này đưa chạm nhẹ phần gót chân này từ từ hạ thấp cúi đầu người xuống rồi từ từ hai bàn tay này luồn ngón tay cái vào nắm lấy gót chân của mình từ từ nâng hông lên rồi nâng hông cho thẳng đùi thẳng đầu giữ nguyên tư thế rồi chúng ta hít thở bụng trả thế từ từ hạ hông xuống ngồi xuống hai chân rồi mới từ từ ngồi thẳng người dậy tháo hai tay ra <coughs> tôi ngồi quay ra trước để chúng ta hình dung thêm nhé từ từ đưa hai tay ra sau hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống hạ đầu chạm sàn từ từ nâng hông lên hai bàn tay thì hướng về phía hai gót chân rồi nhắm hờ mắt lại hít thở bụng của mình trả thế từ từ hạ hông xuống từ từ nâng người ngồi dậy rồi khẽ tháo tay đưa về khẽ mở mắt ra rồi với tư thế này với những người bị à, đau chân đau cổ chân đầu gối này cổ vai gáy này hoặc là những người bị huyết áp cao chúng ta chỉ tập theo cơ thể của mình cảm nhận nếu cảm thấy căng quá thì chúng ta ngưng luôn nhé tức là không cần phải thời gian quá lâu chúng ta chỉ tập để tăng lên sự cảm nhận của mình nếu mà cảm thấy có thêm cảm nhận được mà cảm thấy cơ thể đau nhức chúng ta ngưng tập rồi chúng ta tập tư thế đơn giản hơn một chút rồi ờ, với tư thế này chúng ta có thể từ từ chống hai tay về trước cũng được hạ đầu xuống rồi nhấc không lên rồi ờ, từ từ đưa tay ra sau thả lỏng tay nhé không cần phải bám vào gót chân nữa thả lỏng tay Đấy. bắt đầu tập trung vào hít thở bụng rồi khi trả thế thì thu tay lên rồi ờ, từ từ hạ hông xuống từ từ nâng người ngồi dậy và khẽ mở mắt ra kết thúc tư thế đây là một tư thế khá đơn giản nhưng như với những người à, ờ, <clears throat> chúng ta sẽ bắt đầu tập một vòng nhé rồi từ từ hít thở đều hòa từ từ hạ tay xuống từ từ hạ thấp thân mình cúi đầu xuống đưa hai tay bám lên hai gót chân rồi từ từ nâng hông lên chống đỉnh đầu xuống mặt sàn hai tay có thể bám với gót chân hoặc là để ngửa lên trên mặt đất cũng được hít thở điều hòa chúng ta tập trung với hít thở bụng nhé 9 8 6. Nếu cảm thấy đã đạt giới hạn của cơ thể thì chúng ta ngưng nhé. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi chúng ta từ từ hạ thấp hông mình xuống từ từ nâng người ngồi dậy đưa tay về phía trước và từ từ mở mắt ra như vậy là chúng ta đã kết thúc tư thế con thỏ rồi hãy à, theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video và nhiều bài tập bổ ích khác xin cảm ơn và cảm tạ quý vị